Trước hết, cô muốn các con tìm hiểu chung về kiểu bài khi viết về một người hàng xóm. Chúng ta vào phần thứ nhất nhé. Trước hết, cô muốn các con tìm hiểu một bài văn viết về người hàng xóm. Từ bài văn của tác giả, chúng ta sẽ dựa vào đó để có được cấu tạo cho một bài văn khi con kể về người hàng xóm. Còn người hàng xóm mà con biết như thế nào thì con sẽ kể theo con mắt quan sát của con, theo cảm nhận của con và tất nhiên những kỷ niệm mà con đã gắn bó với người đó. Nào, chúng mình bắt đầu đến với bài Người hàng xóm nhé. Đây là bài của tác giả Nguyễn Trọng Tạo. Các con nghe cô đọc bài này. Trẻ con làng tôi đều gọi bà là cô Bà sống một mình trong một căn nhà nhỏ ở cuối xóm. Bà là người họ hàng xa với bên nội nhà tôi. Bà đi trông con cho hầu hết các gia đình trong làng. Hơn một tháng nay, bà đến giữ em gái tôi cho bố mẹ tôi đi làm. Giọng du của bà thật ấm dịu, ngọt ngào, tôi nghe say sưa không biết chán. Chắc trước kia bà cũng du tôi như thế. Trẻ con trong làng đều yêu quý bà hễ thấy bà là chạy theo chào hỏi. Bà thường âu yếm xoa đầu chúng và nhắc tên từng đứa một. Tôi cũng rất thương quý bà. Đây chỉ là đoạn văn tả về người hàng xóm. Tuy nhiên, tác giả đã tuân theo một quy định nhất định khi viết một đoạn văn để giới thiệu. Vậy quy định ấy là gì? Chúng mình sẽ cùng học tập tác giả Nguyễn Trọng Tạo để mình cũng có được đoạn văn viết về người hàng xóm đúng bố cục của bài nhé. chúng ta sẽ cùng trả lời hệ thống câu hỏi để tìm ra được các ý trong phần bài. Câu hỏi thứ nhất này. Đoạn văn trên kể về ai?